tâm tư sâu lắng thầm lặng cách nhìn từng cuộc biến thiên vững chãi ung dung tự hồ bất động cất bước vào đời quốc độ lắng yên vẫn đôi mắt trông sóng pháp như nhiên cũng một chuyến đi cạnh trần lắng đọng mặc gió muôn chiều nghịch thuận hạnh trắng hiền thượng tác như lai trần ai tát cạn nhân thân tích đức dường pháp lưu truyền nhẹ một làn hơi khắp đạo đời cửa thiên sưởi ấm tâm tư sâu lắng thầm lặng cách nhìn từng cuộc biến thiên vững trái ung dung tựa hồ bất động cất bước vào đời cuộc độ lắng yên vẫn đôi mắt trong gió muôn chiều nghịch thuận tùy duyên phổ tế quần xanh cách nhìn thầm trần ai tát cạn nhân thân tích đức dưỡng pháp lưu truyền nhẹ một lan hơi